Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech88 Để tiếp tục các chuỗi video về MacBook Hôm nay Phương Anh sẽ ở đây để làm video gửi tới cho các bạn Tuy nhiên thì không phải là video review hay là giới thiệu sản phẩm Chắc có lẽ nhìn tiêu đề của video các bạn đã biết được hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn chủ đề gì rồi đúng không nào? Trước khi đi vào video, mình có một mong muốn nho nhỏ thôi, đó là bạn nào chưa bấm đăng ký thì hãy đăng ký kênh của bọn mình ngay và luôn nhé! sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn trong thời gian sắp tới đấy. Như các bạn cũng đã biết thì MacBook luôn là một dòng sản phẩm hot và có mức giá cao. Không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận, nhất là ở Việt Nam, với mức thu nhập trung bình còn thấp hơn so với mặt bằng chung của khu vực. Chính vì vậy, mình đã nảy sinh ra ý tưởng làm video để giới thiệu tới các bạn một số mẫu MacBook đáng mua nhất dựa trên tiêu chí giá thành và chất lượng sản phẩm. Có một sự thật phũ phàng đối với thị trường MacBook ở Việt Nam là các sản phẩm mới luôn luôn bị đội giá lên nếu đem so với giá trị thật của chiếc máy. Nguyên nhân đến từ nhiều phía, có thể là nguồn cung sản phẩm còn hạn chế hoặc có thể là do sản phẩm mới nên giá bị đội lên cao. Ví dụ điển hình là chiếc MacBook Pro 15 2019, chiếc máy vừa được ra mắt cách đây không lâu nhưng khi về đến Việt Nam, giá của chúng đã bị đội lên cả chục triệu đồng. Nguyên nhân chính là nguồn cung hàng còn hạn chế. Cách tốt nhất để mua được MacBook với giá trị thật của nó là bạn phải đợi một thời gian cho giá hạ nhiệt. Khi đó, nguồn cung sản phẩm đã dồi dào hơn, các hệ thống sẽ giảm giá để có thể cạnh tranh nhau. Vậy thì đâu là chiếc MacBook đáng mua nhất trong năm 2019 này? à, chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề chính của video. Mình sẽ phân loại khách hàng ra hai nhóm chính để chúng ta có một cái nhìn trực quan nhất. Đầu tiên là nhóm khách hàng muốn mua sản phẩm mới với mức giá phải hợp lý. À, các bạn biết đấy, MacBook là một chiếc laptop có giá trị cao, chính vì vậy số tiền các bạn bỏ ra để sở hữu một chiếc MacBook không hề nhỏ. Nhưng để làm sao có thể mua được một chiếc MacBook còn nguyên siêu với mức giá hợp lý nhất lại là một điều rất là khó. Thứ quan trọng nhất theo mình chính là thời điểm. Giả sử Apple vừa ra mắt thế hệ MacBook 2019, vì thế nhiều cửa hàng sẽ giảm giá những chiếc MacBook thế hệ cũ để dọn đường bán những sản phẩm mới. Theo như mình tìm hiểu được thì bây giờ là thời điểm vàng để các bạn dốc hầu bao mang về cho mình một chiếc MacBook Pro thế hệ 2018. Vậy tại sao lại là MacBook Pro 2018 mà không phải là một cái tên khác? Đó là hiện tại mức giá của em nó đã quá hợp lý hơn nữa, máy mới được ra mắt gần một năm nên cấu hình chắc chắn sẽ không thua thiệt so với thế hệ mới. Còn về sức mạnh và hiệu năng của MacBook Pro 2018, bọn mình đã có một bài đánh giá chi tiết. Các bạn có thể click vào link bên dưới phần bình luận của video để có thể xem chi tiết các bạn nhé. Một gợi ý tiếp theo mình muốn gửi tới cho các bạn đó chính là MacBook Air 2018. Đây thực sự là một chiếc máy tốt và nó xứng đáng để chúng ta lựa chọn. Nhiều bạn sẽ bảo là MacBook Air yếu quá, nhưng điều này chỉ đúng với thế hệ 2017 trở về trước. Còn trên thế hệ thứ 2018, MacBook Air có cấu hình và hiệu năng ngang ngửa với MacBook Pro 13 2017. Hơn nữa, chúng có ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, vô cùng bắt mắt nên đây là một cái tên các bạn nên cân nhắc nhé. Thứ hai là nhóm các bạn có kinh tế eo hẹp nhưng muốn trải nghiệm Mac OS. Đối với những bạn có kinh tế hạn hẹp hay những bạn còn là sinh viên giống như mình thì việc sở hữu một chiếc MacBook quả là một niềm đáng mơ ước. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể đủ tiền để mua những phiên bản MacBook đời mới. Vì vậy, việc lựa chọn những chiếc MacBook cũ đã qua sử dụng là sự lựa chọn tối ưu và tiết kiệm nhất. Nhưng sự hạn chế là các bạn phải chọn những mẫu MacBook được sản xuất 2 đến 3 năm về trước. Và việc lựa chọn những chiếc MacBook cũ còn tốt hơn đối với những người lần đầu mua cũng khá là khó khăn. Cách tốt nhất các bạn hãy tìm cho mình một hệ thống bàn laptop uy tín mang nhỏ cho các bạn. Một trong những nơi rất uy tín đó chính là Vitek 88 nhé. Các bạn qua đây thì thoải mái lựa chọn MacBook cũ đã qua sử dụng và hầu hết hàng lướt nên chất lượng cực kỳ đảm bảo. Quay trở lại vấn đề, đâu là chiếc MacBook cũ đáng mua nhất, cấu hình chưa lỗi thời? Câu trả lời chính là đây các bạn ạ. Phiên bản MacBook Pro 2015 trên bàn mình đây là mẫu máy cũ được nhiều người săn đón nhất. Vì sao ạ? vì phiên bản này có đầy đủ các cổng kết nối mà người dùng cần. Hơn nữa, hiệu năng của máy không thua kém là bao so với thế hệ MacBook Pro 2016 hay là 2017. Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 20 triệu đã có thể sở hữu được phiên bản 13 inch với cấu hình gần Mac Option rồi. Còn để sở hữu phiên bản 15 inch với cấu hình mạnh mẽ thì các bạn phải cộng thêm từ 6 đến 8 triệu nữa. Vậy các bạn sẽ thắc mắc rằng hiệu năng phiên bản 2015 có thua thiệt nhiều so với phiên bản 2016 hay là 2017 hay không? Bật mí với các bạn nhé, nó chỉ thua khoảng 20 đến 25% mà thôi. Với hiệu năng chênh lệch ít như thế mà giá tiền chênh nhau cả chục triệu đồng, thậm chí là hơn thì dạy gì chúng ta phải cố để lấy phiên bản 2016 hay là 2017 nhỉ? Mình đã trải nghiệm qua rất nhiều các mẫu MacBook và kết luận ra một điều rằng phải đến tận thế hệ MacBook 2018 trở đi thì hiệu năng của máy mới thực sự được nâng cấp lên đáng kể. Còn với các phiên bản của những năm trước, không được Apple nâng cấp nhiều. Vừa rồi mình đã đưa ra những phân tích rất rõ ràng để gửi tới các bạn và theo cá nhân của mình, tại thời điểm hiện nay có 4 mẫu MacBook đáng để chúng ta lựa chọn nhất nếu xét trên tiêu chí kinh tế đó là MacBook Pro 2018, MacBook Air 2018, MacBook Pro 13 2015 và MacBook Pro 15 2015. Đó là bốn mẫu máy theo mình đánh giá là đáng mua nhất tại thời điểm nửa đầu năm 2019 này. Để biết thêm thông tin chi tiết về mức giá cũng như là chế độ bảo hành thì các bạn hãy truy cập địa chỉ vitech88.vn các bạn nhé. Còn bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.